sao khỏe khỏe hả ừ. có thầy đồ có có bạn đồ cũng đỡ à, giúp đỡ dạ <laughs> đem xuống đây dừng với giải rồi dạ. dừng có mưa làm cho nó đừng tạt vô nó ngủ dạ. thì năm sáu cụ dồn vô hai giường đó dạ. thầy đi à, tụng kinh đó, rồi người ta có mà vô bao thơ cho thầy rồi đó rồi về cái thầy đem tiền đó thầy ra thầy trả dạ. rồi nói nào nghe cái chỗ bán gạo nói nuôi mấy cụ già không có gạo thì cứ việc dạ, lấy ăn đi chừng nào có trả thầy ơi dạ cô cô cô đừng khóc nữa cảm ơn đây tới rồi có vô sâu không sư 130 mét hả nè chế chạy xe vô đi chế em em đi từ từ vô chế Dạ, hello, à, chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh của à, Phước Cần Thơ Hiện tại là Phước à, đang có mặt ở cầu Sơn Trắng 2 Đi vô khu vực Phước Thới để ờ, ghé thăm ờ, nơi mà ở đây có một cái ờ, chỗ đã cu mang 14 à, à, cụ ông và cụ bà neo đơn và các bé mồ côi thì hôm nay Phước sẽ ghé đây thăm và để ghi hình lại cho cô chú anh chị xem một cách là thực tế nhất đây là chính là cái đường đi vô à đây cái đường vô rất là nhỏ hai bên toàn là cây không hai cô chú anh chị từ ở ngoài hẻm ngoài thì mình đi vô đây là khoảng 130 ờ, ờ, mét đây à, đây ờ, chính là cái cổng mà để đi vô nơi mà cu mang 14 cụ và các bé mồ côi bây giờ mình sẽ đi vào trong mình xem thử như thế nào đây à, quan cảnh đây là bên chủ nhà từ thiện anh cứ quay phim đi à ha vậy đó ha em hết rồi dạ dạ con chào uh, sư ạ à. dạ con chào luôn uh, các cụ à. dạ à. dạ ai di đạo phật ạ à. nói chung ra lúc trước là nó cơ su này không à dạ. à. là mới bữa nay mới cô ấy cô ấy cho mua mấy con được mấy triệu mua được cái này mấy con chê cho các người ở đảo tức là hồi xưa là trên này là cao su giống vậy không đó hả sư à dạ cho dạ, dạ, con hỏi là ở đây mình ờ, sư tên gì á à, thích minh tâm thích minh tâm hả sư dạ, dạ. đây là chỗ ờ, trên đây là cũng là cũng ờ, một mà mạnh thường quân đã hỗ trợ cái này là mới lợp lại à, à to to ton mà to này cũng hơi mỏng hả sư đây hồi xưa là ở đây là nó chỉ là lợp cao su gì không nè đó các cô chú anh chị đây dách nó là chỗ đây làm gì dạ. dạ. ủa ở đây mấy cái bàn thờ này là của ai sư à, à, trước hết là cái đây là cái thầy cũng nói cho con nghe đây là mấy cô mấy chú này là sống ở nhà trọ dạ. rồi mấy chú mấy cô mới qua đời dạ. không ờ, nhà trọ không có cho dạ. thầy ờ, đi ờ, xin đất cơm từ thiện dạ. rồi ờ, đi thiêu đem về đây thờ à tức là mình ờ, xin đất rồi thiêu đem về đây thờ à, luôn chứ um, lỡ nhà trọ người ta không cho à, Đó, rồi mấy người này ở đây chắc cũng không có bà con gì hết trơn cũng là neo đơn không á cũng có có bà con nhưng mà người ta nghèo quá à. à, ta không có khả năng dạ. Đó, thành ra thầy đem về đây thầy thờ đỡ rồi mai mốt mình mà có một cái cái tây phương dưỡng đường cho nó có hoàn chỉnh đó dạ. mình sẽ phân lại mình mình phải thờ cho nó đúng chỗ nào là à, bằng phật chỗ nào là chủ quyền của chỗ nào là cái bàn mà để những à, mấy cô mấy chú mà để ra đi rồi mà không có chỗ nương tựa thì mình sẽ đem về để mình thờ dạ cái đất của mình ở đây là khoảng có được mấy công sư gần năm ngàn mét vuông năm ngàn mét vuông hả sư là tới khúc bên kia luôn tới khúc bên kia hết luôn à, là tính chừng nữa nếu mà mình có cất sửa sang lại là mình cất bên kia hay là cất, cất ở đây đây bắt đầu cất đây, đây bắt, bắt đầu đây. đây rồi mới bơm cái cái này dạ. bơm cái này bơm cát lên, lên đây cái dãy bên kia là cũng nuôi trẻ một coi à. đó rồi dài xuống bên đây là các cụ ở dạ. hiện tại ở đây là mình lúc trước là mình với vợ là mình có bao nhiêu cụ sư hết thảy hết trơn là lúc trước thầy thì mới đầu nuôi là 10 cụ 10 rồi cụ. sau thấy lên 4 cụ nó là 14 dạ. mà bây giờ nó tới đến đến tới hai mấy rồi hai mươi mấy cụ hả? 21 cụ rồi. Tổng cộng hiện tại là 21 cụ. 21 cụ nhưng mà gửi ở đây là 7 cụ, còn 14 cụ là đang gửi mày bờ Vũng Tàu. Dạ. Là cái chỗ đó gửi là ngày xưa cái cái, cái chùa đó là thầy xuất gia đó. À, à tức là cái chùa đó. của thầy. Ờ, giờ gửi đỡ qua bệnh xong rồi mình làm cất bên đây xong rồi mình làm rước các cụ kia về trở lại. À, là hiện tại là ở đây là còn 7. chỉ có 7 là bảy à, cụ này ở đây ha là à. cái cô này luôn á ha à, cô. cô này thầy ơi thầy cho con hỏi thêm là ngày trước con có à, nghe bài viết đây. mọi người ta đến thăm á người ta có nói là có những đứa bé trẻ một câu thầy có cu mang nữa Dạ. dạ rồi bây giờ là mấy đứa bé đó dạ, ngoài hết trơn luôn dạ nhà như thế này không có thể nào nuôi được nữa rễ qua bệnh rồi tạm thời chỉ là gãy đó thôi dạ, dạ xong dạ. xuôi ở đây ổn mình sẽ rước về rước về, rước về hiện tại là mình được bao nhiêu uh, bé bây giờ nói chung ra uh, bên bản đó thì nó tới từ uh, sơ sinh cho tới 25 tuổi là tới một ngàn mấy lần à nhiều dữ vậy ngàn mấy lần nên uh, thầy cất ở đây là thầy uh, đem về đây 100 trăm à, mà thầy chưa? không có lãnh từ uh, thầy thầy nói với thầy ở bển á là từ 5 tuổi đến 12 tuổi là ở đây mình có gần trường học à. mình sẽ về dạy cho các chú học rồi dạy đây ở gần trường học dạ. đó thành ra mình lãnh trước hết là 100 dạ. với 100 cụ là về đây mà lãnh ở ngoài có 50 thôi còn dạ. ở đây 50 là mình trong phường mình với phường lân cận dạ. đó rồi nữa sau này mà nữa cái tây phương dưỡng đường này lên á nó sẽ phát triển lên nữa thì mình sẽ nhận thêm nữa à, là cái tên về sau mình đổi là tây phương dưỡng đường tây phương dưỡng đường ở đây không phải là chùa dạ. mà cũng không phải là thất dạ. ở đây là cái tây phương dưỡng đường này để cho những cái à, bà cụ vô đây để cái um, thứ nhất là để cho có một cái máy ấm gia đình cho các cụ dạ. để cho chỗ ăn chỗ ở rồi à, các cụ không còn sống à, vất vả nữa rồi sẽ dạy cho các cụ biết niệm phật rồi biết Phật pháp là như thế nào yeah. Dạ. đó rồi á còn các các bé thì phải dạy cho cho các bé là um, ăn học rồi đó đến nơi đến chốn dạ. rồi nếu các bé có duyên thì các bé xuất gia còn dạ. nếu các bé không có duyên thì ra đời mần ăn rồi mai mốt làm ăn khá giả trở lại ủng hộ để dạ. tiếp nối con đường của của của của, của thầy dạ. chỉ có bao nhiêu thôi dạ. nhưng mà thầy cũng mong à, tất cả các à, mạnh thường quân và những cái à, nhà hảo tâm đây là một cử chỉ cao đẹp để cùng ta ờ, góp sức với thầy để nuôi các cụ thì nuôi ờ, dạy ờ, bé để sau này biết đâu mình nuôi được một đứa bé đây là mầm móng của đất nước của mình sau này yeah. Dạ. đất nước mình đổi mới cũng nhờ các bé đó yeah. là dạ. cái mầm móng tương lai sau này đó thì bây giờ uh, thầy chỉ không có khả năng để tài chánh để làm nhưng mà thầy có công và có đất thầy thí à, hết đất không, ở đây là đất của thầy hả thầy đất ở đây là của ông thân ông ông ông, ông cho ông cho thầy à. rồi bây giờ thầy tự quyền quyết định dạ. đó thì bây giờ thầy thí công thí đất hết dạ. còn à, thầy cũng à, nhờ các mạnh thường quân đó à, chung tay góp sức với thầy một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao dạ. thì cứ theo cái câu tục ừ, ngữ của ngày xưa cứ mình tiến nó tiếp thì thêm mai mốt thì thí hiệu thầy có ra đi đi nữa thì mai mốt ở đây để lại những nối tiếp cái đời sau sẽ biết là ờ ông cha ta ngày xưa đã làm như vậy đó là đây là một người đạo đức của người dân tộc Việt Nam mình để dạ. nói lại cho dạy cho con cháu mà sau này để biết những cái uh, lúc mà ông ờ, cha ông mình đó uh, có cái đạo đức là uh, có cái câu là lá rành rành lá rách đó để cho những biết như ví dụ như sau này mình đâu có biết để sau này các bạn trên thế giới ta lấy đi ta tham quan ta học những cái đạo đức của người dân tộc Việt Nam mình đó là danh dạ. dự của người Việt Nam mình ở đây là thường hàng ngày là mấy cụ có đi làm gì không thầy à, không Dạ. tới đây là cũng như ừ, các cụ nó nằm bệnh không à dạ bệnh cũng một số cũng như cũng số cũng có nhiều người ta mấy cụ ở đây lâu chưa dạ mới dạ cụ thì cụ mới hả cụ à, à. cụ mới à. 14 cụ 14 cụ đang đi rồi cùng tàu mới vô đây con tàu đỡ cụ thấy ở đây làm sao khỏe khỏe hả à có thầy đồ có có bạn đồ cũng đỡ à, giúp đỡ dạ <laughs> lúc trước là lúc trước là cụ ở đâu ở ngoài này nè ở ngoài cho dạ. chợ mình ở, chợ hả à. rồi hái rau hái gác đồ yeah. bán bậy bạ mình sống rồi từ ngày à, à ông thầy này à, nổi rồi cái mình đi vô đây rồi không có đi hái nữa dạ ở đây giờ nếu mà nhìn như vậy thì chắc ngủ mưa nó dột hết trơn hả dột, dột hết trơn hả cụ trong rồi tạt vô nữa. là buổi tối là các cụ ngủ chung đây hả trải chiếu ngủ chung hả chung đây giường à. đây là cái giường để buổi tối các cụ à, ngủ này là thấy chắc chen nhau ngủ thôi chứ mưa tạt hết trơn à. đó này chú này chú bị bệnh à chú này là chú bị bệnh chú này là bị bệnh dạ. tiểu bị bệnh ná ná như tâm thần vậy đó à vậy đó hả à không có nói chuyện với ai trơn á tối ngày ngồi gác bàn chán à, suy nghĩ à, phải không à, à, suy nghĩ về cuộc đời bên nước mỹ không <laughs> biết giờ đến giờ chiều hay tối nữa hai mươi bảy tuổi hai mươi bảy tuổi ở đây là có một chú tiểu đây là bị bệnh ở ờ, đây là ờ, cái, cái chú đó là con của cô này à đây là con của cô hả cô dạ ủa cái ảnh đó là anh bị bệnh gì hả cô bé nó có đi hoài bị bệnh về hỏi anh á à tức là cái có người có gì đó bên mình lộn đi hoài mới bắt về đó à. ở dưới cá găng đó, rồi lộn về này mấy thằng mấy thằng cháu ờ, rượt à, về này dạ, đó dạ. mới đưa về đây nè ờ, cô là cô đây lâu chưa dạ ở với thầy lâu rồi lâu rồi hả ừ, tết giờ tết giờ không làm gì chứ nó cháo ở đây chắc cũng thấy uh, tuy nó mưa dột nhưng mà thấy cũng ấm cúng đúng không dạ. có thầy có mấy cụ rồi ở chung dạ. lúc trước là cô ở đâu cô ở bên kia nè dạ lúc trước cô làm Quê cái gì cổ là ở ở, à, ở chợ ăn thới rồi đó à, chợ ăn thới là dưới đường cái bản tám ờ, đúng rồi ừ. Tấm lòng của thầy cao cả rồi ở đây uh, thật sự là dạ, tấm lòng của thầy rất là cao cả luôn á nhiêu mà cu mang đây quá trời mà với là một cái cái này nếu tính ra cái này không phải là cái nhà nó mà kia giống như cái chòi luôn thiệt nhìn vô cái chòi á dựng cây lên thiệt mà đây dựng cây lên thôi chứ đâu phải cái nhà đâu danh trại ở đây ờ giống rồi giống giống như danh trại danh trại đây đây là cái bếp ờ, các bạn cái bếp mà để ờ, các ờ, cụ và thầy ở đây hàng ngày mình nấu cơm ở đây luôn hả cô dạ. à nấu cháo còn cô là cô tên gì à Hương. cô hương là cô cũng ở đây luôn hả cô hương bệnh cô bị bệnh hả à còn giờ ở đây mình có uống thuốc đồ hàng ngày không cô uống thuốc cũng như đang điều trị nội tiết dạ. cũng nhờ thầy ở đây cũng đỡ dạ. Ờ, về cô mang cái mình cũng khổ cũng chết mà ờ. mang như cái bệnh này khổ dạ. lắm không có giúp đỡ thì mình cũng không biết làm sao. Ở, ở đây như theo cô biết lúc đó giờ có mấy mạnh thường quân gì nó hay hay ghé không cô hay là chỉ mới đây ít lắm cũng như là dạ. cái cũng như người ta không có biết không biết rồi dạ. tới rồi à, bắt à, cái cô đó đó cũ quen dạ. rồi cái cũ mới vận động cái mới chúng ngay chân ông bác sĩ bệnh viện trăm âm mốt ừ. rồi ông mới lên đây ông thấy tơi tả dạ. rồi ông nói thôi để đưa cất cho mấy cụ với mấy người bệnh ở dạ. cô bệnh ung thư dạ. cô ủa cô cũng bị bệnh ung thư hả con ờ, à, dạ. trời bị ung thư nữa ở đây là hầu hết là các cô đều bị bệnh hết chứ à vô như bây giờ mới ra tóc già dạ. kia bệnh già bây giờ thôi cô cô cô đừng xúc động đừng khóc cái này là mạnh để cho tiền lột chừng bán nay dạ chứ hồi đó là dạ. che kêu su này không dạ đó bây giờ che kêu su này ở trên này nè rồi giờ cất trên này rồi mới đem xuống đây dừng với giải rồi dạ dừng có mưa làm cho nó đựng tạt vô đang ngủ dạ. thì năm sáu cụ dồn vô hai giường đó dạ. giường rồi lớp nào cái bố lớp nào cái bố nào cái bố kéo ra vậy đó. bằng ngày thì để bên trên tối thì dạ, dạ, dạ. lôi xuống ở giờ đỡ rồi đó bây giờ có giường đỡ à, dạ. đây đó là như ờ, các cô chú anh chị ờ, có thể ờ, thấy được đó nhìn nó từ xa ha để có cái nhìn tổng quan hơn đó nó nhìn vô thì nó giống như là một cái danh trại ha cô chú anh chị nó không phải là một cái nhà nữa thì theo như thầy có nói thì thầy à, chuẩn bị sắp khởi công và sẽ à, dựng ở đây để à, cất lên và sẽ à, bắt à, gì nào à, lấy 50 cụ ở ngoài kia về và 50 cụ thì ở tại địa phương của Cần Thơ và các bé từ 5 tuổi đến 12 tuổi về đây để cho các bé đi đi học thì uh, mong các cô chú anh chị sau khi mình xem được cái clip này thì mình uh, chung tay mình uh, góp sức với thầy hỗ trợ uh, cho hoàn cảnh ở đây mấy cô ở đây bệnh không á chị ung thư cô này cũng bị ung thư mới mọc tóc ra lại bây giờ còn đang du tia nữa tới ngày tới ngày du tia đi xuống với du tia không có tiền đi thầy cho tiền đi dạ cô ờ, thôi cô đừng có buồn đừng đừng, đừng khóc nữa đây giờ đỡ rồi có tụi con về con chia sẻ ờ, phụ lên để có một số mạnh thường quân người ta hỗ trợ cho mình ơn dạ. mấy em nhiều dạ bây giờ mấy cô là không biết chết giờ nào nữa con ơi cô cô gán niệm phật đi con ha gán niệm phật mỗi ngày nên cô ăn niệm phật đây với chị bếp chỉ chọn vẹn có nhiều rồi thôi á cô chú anh chị này là mình nấu cái gì vậy cô? Nấu, nấu cháo cho cái thằng bệnh đó. Bệnh hả cô? Ở đây thì giống như nương tựa nhau sống vậy. Dạ. bên đây ha vâng đây còn rồi đây là cái uh, chỗ mà nhà nhà vệ sinh đây, nhà vệ sinh ở đây chỉ có dọn dẹp nhiêu đây thôi kế một cái gốc cây ton thì nó cũng bị ờ, mục nát hết trơn rồi cũng tắn bằng cao su không thì một tháng hay mà thầy mà nghỉ được hai ngày là ít có một tháng mà nghỉ được hai ngày ở nhà là ít lắm ít dữ lắm ít thầy à, thầy là thầy minh minh tâm phải không thích minh tâm thích thầy thích minh tâm dạ thầy năm nay là nhiêu tuổi rồi đó thầy năm nay thầy được 48 tuổi nhâm tý tý ha thầy tuổi tý ha dạ tuổi tý 6 năm trời nuôi hai mươi mấy cụ với ờ, mấy đứa trẻ mà không có sự tiếp sức nào hết chỉ đi tụng đám thì kiếm tiền gì à vậy là vậy là bình thường là thầy đi à, tụng đám thầy để về à, lo cho mấy cụ ở đây ừ. khi khang tiếng luôn cũng phải gán đi đây viêm họng nặng luôn dạ, dạ con con con, con nghe thầy nói nghe thầy nói chuyện giống như như bị 7 à, tiếng á yeah. Dạ. Dạ nhiều dạ. quá nhiều quá dạ một ngày tôi tụng ba bốn đám ba dạ, bốn cái đám ba bốn đám bốn đám năm dạ. đám ba đám hai đám quá sức quá sức thì tụng hai đám là nó tới nếu mà từ sáng mà cho tới 10 giờ tối là hai đám là tới 16 thời kinh mà mỗi một thời 45 phút 16 thời kinh không nghĩ đi mà nếu ba đám là nó nhiều đôi khi có ngày có khi có lúc thầy đi năm đám bốn đám dạ. tại vì nhà đang hết tiền <laughs> thu gạo dạ. rồi họ mấy cụ bệnh à, à, thầy phải ráng dạ à, con hỏi này thầy à, ở đây chính quyền địa phương có biết không thầy có biết, à, biết, biết. mà có cái lại dạ. như vậy mình có một cái dạ, à, anh ở ờ, địa phương dạ. ở trên ở đây dạ. thì anh nói là khi nào mà thầy cấp á thì thầy công an có vô thì thầy cứ hỏi là tôi cấp nhà tôi ở dạ rồi khi mà cất nhà xong và nuôi đưa các cụ về xong làm quảng trơn rồi chú chỉ cho mình làm một cái lá đơn dạ. lá đơn ra xin địa phương với phường xác nhận là mình nuôi như ừ, các cụ với trẻ mồ côi dạ. rồi xong đàng hoàng hết trơn rồi ảnh chỉ cho xong đàng hoàng chân đi từ bước rồi dạ. xong đàng hoàng chân đây là là tây phương dưỡng đường nuôi người già neo đơn của phường ừ. ta sẽ đền cái bảng cho mình nhưng mà mình phải đặt tên Nên là của phường của phường Dạ, đây ờ, thưa cô chú anh chị với các bạn, ờ, đây là cái ờ, chỗ ngủ của thầy á. Thì buổi tối thì thầy thường là dẹt mấy cái này ra, nè, dẹt mấy cái này ra xung quanh để thầy chạy cái chiếu đó, cái chiếu đó đó các bạn. Đó, rồi xong rồi thầy sẽ ngủ ở đây, có chút xíu vậy thôi. nhìn thôi thấy là đau lòng rồi ha các bạn. Đó, nó có chút xíu vậy thôi mà đề đồ thì để bề bộn gì đó tối là thường là thầy ngủ đây à, cô ngủ đây nè tại vì cái tủ này là làm như là thầy để nhiều tối thầy bắt cũng như tụng kinh, kinh. cho mấy cụ nghe dạ. còn cái tủ hoặc dưới này thì thầy để sách để đồ rồi á, là như gạo này là à. mới trở lại cho à, hồi sáng Việt Kiều của út hay gì đó dạ. cho ba bao lẫn cho ăn lẫn mần cái nhà này nè cái này làm như là việc kiều út á là tại vì bà mẹ mất rồi à. thầy đi tụng kinh à. rồi, thà, rồi cũng như con của uh, cái uh, cô đó chết rồi mới đi xuống đây mới đi tới đây đặng cho biết hỏi thầy kì ở chỗ nào đó rồi thấy hoàn cảnh khổ mua gạo vậy đó rồi cái mới kêu thầy lên chỉnh mua cho ba bao gạo đem về rồi chở tới chỗ luôn dạ đây nè thầy mua chịu một bao nè thầy mua chịu cho mấy cụ ăn này còn nhiêu nữa à. Ờ, kiểu chưa trả tiền nữa đó Trời ơi. Rồi. rồi miếng thầy đi à, tụng kinh đó, rồi người ta có mà vô bao thơ cho thầy được đó rồi về cái thầy đem tiền đó thầy ra thầy trả dạ. rồi nói nào nghe cái chỗ bán gạo nói nuôi mấy cụ già không có gạo tôi cứ việc ra dạ, lấy ăn đi chừng đầu có trả thầy ơi dạ con cô, cô đừng khóc nữa cảm ơn tại vì mình thấy thấy cái à, thì thầy, tấm lòng của thầy là quá trời quá bởi vì bây giờ mình thấy nói ra cầm nước mắt không được đúng là nhiều người người ta không hiểu đúng không? còn này cái cô ở bình thủy mới mua dạ. cho rồi yeah, hồi dạ, sáng cô đi lại cô giếng cô mua dạ. cô cho cô thầy để đãi khách rồi lại đâu có thầy không có uống yeah thầy nói sợ uống hết rồi nữa có khách đây không có nước uống trời dạ à, chào cô chú anh chị à, và các bạn thì à, nãy giờ như cô chú anh chị và các bạn cũng à, đã xem qua và cũng đã nghe các cụ ở đây nói chuyện và tâm sự và cũng như là nghe thầy nói về cái hoàn cảnh của thầy ở đây thì thật sự khi mà nếu mà mình à, chỉ à, nghe không thì mình sẽ không có biết được cái à, cảnh nó như thế nào nhưng mà thật sự khi mà Phước đã lên tới trên này thì sau khi nghe xong và đã chứng kiến ở đây nhìn cái hoàn cảnh ở đây thì thực sự là rất là xót xa luôn cô chú anh chị Phước mong sau khi xem cái video này thì các cô chú anh chị mình có thể chung tay góp sức với thầy để lo cho các cụ ở đây. Trước giờ ở đây là thầy là điều là mình nên thầy lo cho các cụ hết cũng gần 6 năm nay rồi thầy thì thường là thầy đi uh, uh, như là đi tụng á đi tụng thì về để uh, lo cho các cụ đây cái cảnh này nè đó nếu mà mình nhìn từ góc này bên qua đây thì nó chỉ là đơn sơ như thế này và Phước à, sẽ à, để cái số điện thoại của thầy ở à, dưới đây nếu mà các cô chú anh chị mình có thể liên lạc trực tiếp để đến hỗ trợ cho hoàn cảnh của các cụ cũng như phụ với thầy còn không nữa thì ở xa muốn chuyển hỗ trợ để đến ở đây thì có thể inbox trực tiếp cho Phước Phước sẽ chuyển đến cho thầy và nếu có duyên thì Phước sẽ quay lại đây và để thăm thầy một lần nữa và các cụ ở nơi đây rồi và hẹn gặp lại các bạn ở video sau bye bye chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ